Rồi, xin chào toàn thể anh em mình Bách Đông Nam nha. Hôm nay để đến với lọc phát tài thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về bộ môn bầu cua. Đó, bầu cua sáu mặt là có tan nha anh em. Anh em nhớ kỹ nha, có tan. Đó. Còn mình có vẫn có làm những loại không tan những anh em biết rồi và những anh em chưa biết thì mình sẽ giới thiệu thêm. Những anh em biết rồi á thì anh em cứ xem video cho nó vui. Đó, thì cái bộ này cũng là anh em cũng đã chơi nhiều rất rất là nhiều rồi, được chưa? Đó. Đã lâu lắm rồi, cũng 4 tháng nay Lộc mới quay trở lại để làm được cái video này tại vì ở thành phố Hồ Chí Minh nó căng quá này ạ đó hôm nay lộc bắt đầu giới thiệu lại từ đầu cho anh em xem đó lộc rất là ngứa tay ngứa chân cho anh em đó lộc làm kỹ lại một lần nữa cho anh em biết đó cái bộ bầu cua sáu mặt là nó gồm sẽ có là một chip anh em đó chip này lộc đã làm sẵn vô cái hộp này đó rất là dễ những anh em nào muốn tự làm vẫn được cứ điện thoại trực tiếp cho lộc cứ điện thoại trực tiếp nha đó lộc sẽ chỉ cho làm còn không được thì lộc sẽ làm sẵn vào trong cho anh em xem đó một chip nó sẽ đi vào một bộ báo rung này em đó cho anh em thấy này nhìn cho kỹ đó cái đây là lọc để nó ra bình thường á là nó sẽ như này anh em đây nó gọn gàng anh em nhét đâu trong người cũng được nha anh em rồi được chưa đó lọc ra tháo ra cho anh em thấy nè ví dụ như lọc tắt nè đèn nó sẽ tắt nè đó lọc mở đèn nó sẽ mở lên theo ok chưa rồi lọc sẽ thử cho anh em từng bước một cho nó dễ đây nè ví dụ như con bầu lọc để đây Lộc cũng đã ghi sẵn một cái tờ giấy ở đây đó cua bầu tôm nai gà và cá bầu là nó sẽ không rung nha anh em đó Lộc chuyển đổi đại một con nai anh em thấy không một cái dài anh em đó một cái dài đó Lộc vứt đại đi đó con cá một ngắn anh em thấy không một ngắn được chưa rồi tiếp tục con bầu nó sẽ không rung ok được chưa đó bầu đây anh em đó để rồi Lộc sẽ thử cho anh em xem nè đây ví dụ nha mình đi chơi á xanh chín nha anh em đây Lộc sẽ đánh cho anh em là ba cây xanh chín để cho anh em xem nè cái độ xác suất của nó là nó như thế nào nha rồi được chưa Lộc sẽ bỏ ở đây đánh cho anh em ba đó xanh chín nha gọi là đánh xanh chín đó rồi cây đầu tiên á Lộc thích bầu Lộc sẽ đặt bầu được chưa đó không có một cây chết anh em thấy không tắt nguồn một cây nha cây thứ hai Lộc sẽ đặt về con cua được chưa đó con bầu với con cua thì Lộc rất thích đó anh em thấy không dỡ ra nè, không có cua hai cây nha anh em gọi là xanh chín hai cây nha sập thằng nguồn hai cây được chưa rồi tiếp tục cây thứ ba cây thứ ba lọc sẽ đánh về con gà đi anh em lọc đánh con gà cây thứ ba nha dở có gà đó đánh ba cây ăn hai cây thua cây anh em thấy không xanh chín xanh chín thì anh em chỉ có đen thôi đó hầu như là đen thôi không ăn được ok lọc bỏ ra lại rồi đây cái này là lọc mình làm rồi nè nó sẵn để được chưa đó bây giờ nè lắc lọc sẽ test cho anh em là tầm 6 cây nha anh em 6 cây đó 5 thì ngủ 6 thì lọc ok rồi cái đầu tiên rồi hai cái ngắn nha anh em hai cái ngắn anh em cứ từ từ bình tĩnh đó hai ngắn đó anh em khi đánh cứ bình tĩnh đánh bình thường hai cái ngắn đây con gà đánh bình thường nha anh em cứ mới vô đánh bình thường cho mình đó hai đây đánh con gà rồi ok cái này là phản nha anh em lâu lâu á là nó có phản cái này là quà lọc quay trực tiếp cho anh em luôn để cho nó rõ đó nhiều cái chỗ kia thì người ta không nói đó nhiều cái nó bị phản mà anh em tiếp theo dở cho anh em rồi một ngắn và một dài nha anh em một ngắn một dài cua nha anh em đó anh em cứ đặt cua cho mình dở có cua rồi cây thứ hai hai cái dài nha anh em hai cái dài hai cái dài là tôm nha anh em đó anh em đặt tôm cho mình thoải mái cái đánh thoải mái cho mình tôm đã ra tôm được chưa rồi cây thứ ba nè anh em một cái dài một cái dài là nai nha anh em đó đánh thoải mái giờ máy bắt đầu á là nó nhận tín hiệu rồi đó anh em đó tại vì là anh em có bọc bọc thoải mái trong người đó hồi nãy à, do cái đường chìm anh em lỗi kỹ thuật thôi đó anh em thấy không có đã có nai được chưa ok chưa tiếp theo đó rồi hai cái ngán nha anh em hai ngán gà đánh thoải mái tắt tay cho mình đó anh em thấy không giờ cái nào nó có cũng sẽ lên anh em yên tâm hai cái dài tôm nha anh em tắt tay cho mình tắt tay đánh thoải mái tắt tay đó tôm nãy giờ là lọc, lọc test với anh em là 6 cây xanh chín được chưa đó máy móc mình nó rất là ổn định đó những anh em chơi rồi thì cũng đã biết và những anh em chưa chơi thì cứ trực tiếp điện cho mình trực tiếp điện cho mình đó lọc sẽ tư vấn cho anh em là 24 trên 7 nha anh em ngoài ra thì lọc còn làm tất cả các loại như là không tan đó bầu cua sóc đĩa ờ, tài xỉu nói chung là tất cả nha anh em đó không tan còn cái này là những cái bộ môn có tan để anh em mình chơi cho nó vui vẻ trong cái mùa dịch này đó dịch cái mùa dịch này á tôi lộc à, nói với anh em như thế này nè nhớ giữ gìn sức khỏe để còn anh em còn được chơi mùa tết này rồi tới rồi trong gia đình khi ra ngoài đường á thì nhớ giữ gìn vệ sinh đó xịt khuẩn đeo khẩu trang cho kỹ nha anh em những anh em nào đã xem video này rồi á thì cho lộc xin một like subscribe kênh hộ lộc đó xe hộ xe kênh hộ lộc nha cảm ơn xin chào tất cả mọi người nha